Ta-da! Giới thiệu với các bạn đây là bảo bối dưỡng da của Ly đây với kem chống nắng UV SPF 50 cộng với là BA4 cộng là chắc chắn là sẽ có khả năng chống nắng cực đỉnh và quan trọng nữa là an toàn phù hợp cho mọi loại da. Bây giờ để kiểm chứng những lời Ly nói thì chúng ta sẽ đến với một cái trải nghiệm ha. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra độ chống nắng của kem chống nắng UV và mình so sánh với một cái loại sản phẩm chống nắng ở bên ngoài. Cái này Ly mua cũng mất tiền ha. Bây giờ trải nghiệm ở chỗ là chúng ta sẽ thoa hai loại kem chống nắng này và dùng máy test tia UV và kiểm tra thử. Rồi, kem chống nắng bị Kem chống nắng bên ngoài Nào, bây giờ xem điều bất ngờ ha Wow, các bạn nhìn thấy nha ở trên mặt của ly đây là loại kem ở chống nắng thông thường ở bên ngoài với một cái lớp trắng không có khả năng tạo thành một cái màn bảo vệ trên da thành ra không có khả năng chống nắng thực sự nha các bạn dù rằng là mình mua khá là mắc tiền còn ở bên đây một cái lớp màng đen như thế này đã tạo thành một cái hàng rào bảo vệ cho da giúp da được chống nắng chống những cái tia UV chống những cái tác hại của mặt trời vì vậy da của bạn luôn được ờ, đảm bảo là được chăm sóc nè và tránh được những cái tác hại của mặt trời vì vậy mà da của bạn luôn trắng luôn mịn và không có bị lão hóa nào bây giờ Ly sẽ thoa và bôi bớt những cái lớp này đi ha các bạn xem nha cho dù là Ly đã bôi cái phần kem chống nắng đi rồi nhưng mà cái lớp bảo vệ một cái màng đen ở trên mặt vẫn còn chứng tỏ là cho dù mình thoa một cái lớp khá mỏng gọi là một cái lớp phù hợp đi thì nó vẫn tạo một cái màng bảo vệ trên da Cậu mình đây ly thoa đi nha cả nhà rồi không có kem chống nắng luôn <laughs> ở trên đây thì nhìn hơi ờ, mặt ờ, hơi mặt mèo nha cả nhà nhưng ở đây nhìn rất là rõ nè đó cả nhà thấy không à, cho dù mình đã bôi cái lớp kem chống nắng đi nhưng mà vẫn, vẫn đảm bảo cái độ an toàn ở trên da và thành một cái hàng rào bảo vệ ở trên da như thế này nè rồi Bây giờ mình chia sẻ thêm tại sao Yubi lại có khả năng chống nắng cực đỉnh như vậy. Bởi vì thành phần nổi trội đó chính là tế bào gốc của hoa nhung tuyết, thêm những cái thành phần dưỡng chất từ thiên nhiên và cái quan trọng mà thảo ly cảm nhận đó chính là thường á, khi mà mình sử dụng kem chống nắng là bước cuối cùng của cái phần chăm sóc da thành ra mọi người sẽ lo ngại là da của mình hơi khô nhưng với kem chống nắng Yobi thì lại có khả năng là dưỡng ẩm nè cung cấp độ ẩm cho làn da lại có tế bào gốc nữa cho nên là làn da của chúng ta là được tăng sinh tế bào tăng sinh collagen làm da luôn là trắng nõn và đảm bảo là giảm sạm nám nữa thời gian mà chống nắng được giữ lâu dài hơn và khả năng ờ, chống nắng là tối ưu hơn với lại lại quan trọng là khi mà mình trải nghiệm thì da của mình mát nè và cảm thấy rất là dễ chịu không có bị ờ, bết dính với một cái sản phẩm giúp khóa tuổi xuân như thế này và giá cả thì là cực kỳ hợp lý có thể nói là khá là rẻ nữa thì ờ, ly tin rằng là các bạn đã biết sự lựa chọn của mình như thế nào rồi đó phải không ạ kem chống nắng UV